Và cụ thể thầy và các em chúng ta sang phần ví dụ như sau Trong các phân số này Phân số nào viết được dưới dạng thập phân hữu hạn Phân số nào viết được dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn Đây các em nhìn nhá Đầu tiên chúng ta có 2 phần 6 Chưa phải là tối giản Thì thầy rút gọn trước là bằng 1 trên 3 Và chúng ta có 3 3 có ước Nguyên tố Là 3 khác 2 5 đúng chưa khác 2 và khác 5 và 3 khác 5 vậy suy ra 2 phần 6 đúng chưa viết dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn các em hiểu thế nào à, rất đơn giản các em chú ý phải rút gọn trước các thầy hay là 3 phần 14 thì chúng ta có 14 này có ước nguyên tố là 2 và 7